đây là các đốt hai nhiên liệu nha đồ chế thôi nha mấy bạn đây là dầu ha bơm dầu đây đây bình ga được không tủ điều khiển tủ điều khiển đơn giản ha rồi mình đốt cho mấy bạn xem đây đắp ga 28 mm bơm dầu trước nha các bạn dầu đây áp dầu là 10 kg ha để thử cho nó. bạn